Công ty Điện lực Hưng Yên đã đầu tư xây dựng hệ thống điện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ các dự án phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn. Chỉ tính các dự án lớn thì ngay trong tháng 1 đầu năm nay, ngành điện Hưng Yên đã xây dựng và đóng điện hai trạm biến áp 110 kV với công suất mỗi máy biến áp là 63.000 kVA, gồm trạm biến áp 110 kV Kim Động 2 và trạm biến áp 110 kV Dị Sử thị xã Mỹ Hào. Qua đó, đảm bảo sẵn sàng cấp điện cho hai khu công nghiệp Minh Quang và Minh Đức mở rộng cũng như cụm công nghiệp Quảng Lãng. Bên cạnh đó, Điện lực Văn Lâm và Điện lực Mỹ Hào đã hoàn thành lắp đặt thêm hàng chục suất tuyến mới, đảm bảo nhiều phương án cấp điện từ các trạm trên địa bàn hai địa phương cho khu công nghiệp phố đối A mở rộng có quy mô 92 ha, cũng như các khu công nghiệp Minh Đức và Thăng Long 2 mở rộng với quy mô hàng trăm hectare. Ngành điện bám sát cái kế hoạch xây dựng cái hạ tầng lưới điện đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV phố nối đã khai thác được 6 suất tuyến trong đó thì là bốn cái suất tuyến là phục vụ cho các cái phụ tải hiện có của khu công nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư thêm các cái công trình điện để đáp ứng được mở rộng thêm các cái khu công nghiệp như giai đoạn 3 của khu công nghiệp Thăng Long 2 và khu công nghiệp ờ, Minh Đức khu đô thị cũng đã được cấp điện an toàn ổn định với phương châm bám sát quy hoạch lưới điện cũng như kế hoạch từ chính quyền các cấp trong xây dựng và phát triển khu đô thị cũng như khu công nghiệp nên 100% dự án khi triển khai trên địa bàn tỉnh đều được cấp điện từ khi thi công công trình đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, cần điện sản xuất đều được đáp ứng kịp thời và đảm bảo chất lượng. Thì ngay từ bước ờ, ban đầu Điện lực Hưng Yên đã cung cấp kịp thời trong quá trình chúng tôi thi công công nghiệp và đến nay thì công nghiệp đã có trên dưới 20 nhà đầu tư đi vào hoạt động chính thức và toàn bộ nhà máy này đã sử dụng điện của điện lực Mỹ Hào đường truyền tải cũng như chất lượng điện cũng như cái các cái sự cố mất điện gần như là không có mà thực sự là phục vụ rất là tốt Liên tục trong 3 năm gần đây, sản lượng điện thương phẩm của hương Yên tăng với tốc độ cao, riêng năm 2022 đạt trên 5,4 tỷ kWh, trong đó sản lượng điện công nghiệp chiếm 76%. Theo đó, ngành điện hương Yên đã đưa vào kế hoạch xây dựng nhanh thêm 4 trạm biến áp 110 kV để đưa vào hoạt động ngay trong đầu quý 2 năm nay, nâng lên tổng số 19 trạm 110 kV. Trong năm 2023 là ngành điện sẽ đưa vào vận hành một số công trình lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cụ thể đây là trạm 220 kV Yên Mỹ, công suất 250.000 kVA và tổng ty truyền tải điện quốc gia đang tiếp tục là triển khai đầu tư xây dựng trạm 220 kV thứ tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là đặt trên địa bàn huyện Ân Thi để đảm bảo điện cho khu công nghiệp Lý Thường Kiệt trong thời gian tới. Với việc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xây dựng mới hai trạm 220 kV, công suất mỗi trạm 250.000 kVA và 4 trạm 110 kV, công suất mỗi trạm là 63.000 kVA trong đầu quý 2 năm nay. Đồng thời, lộ trình đưa vào bổ sung thêm 100 trạm biến áp phân phối trong 2 năm tiếp theo. Ngành điện Hương Yên đã đi trước một bước nhằm đảm bảo lượng điện không thiếu hụt khi nhu cầu phát triển công nghiệp và đô thị ngày càng cao của tỉnh.